Hello, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Thì uh, tiếp tục hôm nay thì em lại chia sẻ thêm cho quý anh chị Một dòng xe mới về bên em Đây dòng xe, cái đuôi là một dòng xe cao cấp thương hiệu của Honda Dòng Honda Odyssey Nhập nguyên chiếc từ Mỹ Sản xuất 204 phiên bản hộp số tự động Nó động cơ là 3.5 Xe biển 4 số, một chủ đi từ đầu Biển thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé 52Y2752 Nó con xe này thì được trang bị full kịch đồ chơi xe này thì bản à, 10 túi khí đó ABS 4 bánh cửa sổ trời các phím bấm được tích hợp trên vô lăng cửa điện cốp điện gương điện cái gì nhá đó rồi à, cam à, lùi cảm biến lùi trước sau đó và điều chỉnh à, chân ga chân côn lên xuống đó nói chung là xe này thì rất là nhiều đồ chơi quý vị ạ chút nữa em sẽ chia sẻ kỹ hơn về con xe này à, thì những quý chị nào là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý chị cũng đừng quên là ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để sau này khi quý chị có nhu cầu muốn mua xe bán xe hoặc là muốn đổi xe thì quý chị có thể kết nối trực tiếp với em qua số online cũng như là qua Zalo của em 0979 77893 em tên là Phúc quý chị nhé đó đây con xe này đẹp long lanh luôn quý chị nhé một chủ đi từ đầu xe này thì bên em cam kết bao quý chị test hãng luôn nhé quý chị nhé đó 204 mà em bên em bao cũng chỉ test hãng là quý chị biết lịch sử con xe này thì ờ, nằm trong hãng rồi quý chị gần vào hãng test là nó ra từ thay nhớt ngày nào rồi nói chung là nguyên si xe này thì đảm bảo với quý chị là máy móc nguyên zin không đâm đụng hay là cầm nước gì cả đó hệ thống đèn chiếu sáng con xe này còn rất là đẹp quý chị nhá đó xe rất là đẹp đây xe được trang bị hai cục cảm biến ở phía trước bốn cục cảm biến ở phía sau mâm la răng đúc ABS 4 bánh lốp này còn khá là mới hạn đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2020 quý chị nhá xe thì đã được dán phim nhiệt đây tất cả các kiếng này đều là kiếng zin của Honda hết này đây kiếng zin nguyên bản của Honda này quý chị nhá đó cửa này thì cửa điện này đó quý không ghế nội thất bên trong này là ghế da ghế da này là nguyên zin theo xe quý chị nhá chứ chưa bọc chưa thay gì đâu quý anh chị ạ đây xe được trang bị ba vùng điều hòa độc lập ba trước giữa và sau xe còn rất là đẹp này quý chị này quý chị nào mà biết chơi xe thì mua con xe này thì tìm được những cái con xe như này thì hiếm lắm quý chị ạ em đảm bảo với quý chị luôn một dòng xe nhập từ Mỹ keo chỉ nguyên zin đó keo chỉ nguyên zin đây cửa sổ trời này quý chị này đó để mở ra cho nó sáng để em quay cho nó rõ hơn cho quý chị nhá đó cửa sổ trời này tất cả những cái cuốn sách hướng dẫn này đây cuốn sách hướng dẫn này người ta chủ người ta đi rất là giữ gìn đây là cuốn sách chi tiết hướng dẫn chi tiết các bộ phận này toàn bộ là bằng tiếng Anh hết quý vị nhá đó nói chung là lịch sử của con xe này thì nó rõ ràng lắm quý chị nhá xe cam kết là không có đâm đụng hay là ngập nước gì đây cây viết đó củ số này quý anh chị thấy đồ chơi trên xe này chút nữa em sẽ chia sẻ cho quý anh chị nhé tai phone đi theo xe này đó tai phone này theo xe luôn quý anh chị nhé vô lăng được bọc da bản 10 túi khí quý ạ đó nên độ an toàn rất là cao cửa điện cửa đóng thì rất là nhẹ nhàng và hết luôn đây quý chị này thấy cửa điện này đó tự tự đóng luôn hệ thống sau này Xe được trang bị 4 cụ cảm biến lùi phía sau Camera lùi Gạt nước sau này Cốp điện này các chị này Đó Xe đẹp long lanh luôn Đây Chị đâu Đây Xe này được thiết kế một cái, cái chỗ để uh, hành lý và để đồ phía dưới này này Đó chị nhá cốp điện này bên trên này bấm là tự động nó là, là tự động nó gặp xuống nhá nhìn nhá đó mâm đúc này cửa đợn bên hông này đây quý vị này đó xe một dòng xe này cao cấp như thế này thì quý chị này khay để nước này đó cửa này các phím bấm này còn rất là mới cửa tiếng lên xuống auto quý chị nhá đó rồi gập này đóng cửa này rồi mở cửa bên sau này đó toàn bộ là điều chỉnh điện hết quý chị nhá rồi mình điều chỉnh à, chân ga chân à, chân thắng này đó điều chỉnh mình có thể điều chỉnh được chân ga chân thắng lên xuống như này đó thông qua cái nút này đó đó mình điều chỉnh chân ga chân thắng lên xuống nhé quý vị các phím bấm được tích hợp trên vô lăng đây cửa sổ chơi cam hành trình đó đây để em sẽ đề máy lên cho quý chị xem này ờ... đó gì theo máy lạnh này run này đây camera GE này đó, camera GE này đó thấy không máy lạnh điều hòa này màn hình này đó nói chung đủ các chức năng ở trên này các chị nhá rất là nhiều chức năng âm thanh này. Đó, âm thanh này quý chị nghe âm thanh của con này xe này là cực thích luôn âm thanh cực thích cửa sổ trời này Đó. các phím bấm này còn rất là mới nhá bây giờ em sẽ mở phần nắp cốp cho quý chị này để quý chị xem này máy móc con xe này thì ờ, bên em bao quý chị các hãng nên quý chị yên tâm nhé tuyệt đối nhá. máy móc nguyên zin nguyên bản Đó. Đó, hiện nay con xe này bên em đang chào bán với giá là 480 triệu giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị thì quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì quý anh chị hãy nhắc máy alo trực tiếp cho em để em hỗ trợ và tư vấn cho quý anh chị đó quý chị nhé rồi em xin kết thúc video tại đây cảm ơn quý chị đã quan tâm và ủng hộ em xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video sau xin chào